án자 든느아 소미 영자 가우 남북더라 방라이 든느 소미 페 스톤르 마지나이 브라코나 글루가 바그라 누걸라 sắc ấp ra mencari alam budaya Mencari aman taliban di jidin New York Kau tum som tam la ai som yit ni Thật nữ la thì dù lô tam la sai nhé pra thang some irony every night she ground into my new song Chapton season I did you need that she can warm sun the young I knew song But do you right mouse in Uga we don't know Uga I killed the eye change you to my new sekerja Kesigetep canda Berani lebran nusela Grau tum som tam la ai som yit ni Te nu la chi ju lo tam la sai ni prata Asam à, berani te riêng ai Shikrau đi. 제주님 가시가 완전히 영나 아이는 섬님 나도 그라이 보신 우가 위병아 우가 아키우지 아 제주둠 아이는 가우둠 성참라 아이 섬님 thế nữ dulu temla sainye prata Asam murai ni te pringai Shikang ning te mai nu som ni Shadon tin giang lưu ai chê du ni Ta shi kao wam san li yong na ai nu som ni Ba tiêu te ai mau sen uga Nguy cho ngao uga I give the eye i change you to my new ชะกุชะจาเต็นชะกุไกรปานาสายกะปริมจำสอมกรานสมเชกะไลวานิคุมกะจีสมทับกราวไอนึ่งช่องทางกราวสอง primčam som kran, sam šegalajwa. Nikum gaji som tap grawai nu. Shong ta graw dong sa dang re ai an nau ni aman